bà không sợ khi mà mình à, lấy ông rồi một lúc nào đó bơm đạn nó sẽ chia cắt hai người hả cũng sợ nhưng mà cũng chủ phải chịu thôi chết sụt mấy lần là sao ông bị nổ người ta chết bà không chết bà, bà núp vào máu rồi bà không chết thôi chứ <laughs> dạ. mình cũng sắp xếp ra chỗ làm vừa đặt đít xuống cái nó làm một cái đùng trời ơi ba người giả thuốc và chết trời ơi thằng đó giờ là không còn nếu nay còn thì nay là như 46 tuổi nhưng mà vì sao mất ông bệnh trong rừng về đó, ở ngoài cái là như do sống rách tính dạ nó đeo tính mà trong quê lúc đó dọc không khó khăn lắm kinh tế khó khăn lắm sanh năm lần là năm đứa trai mà mất cái thì hai đứa đứa mất vậy nói nãy trong rừng còn đứa mất nữa là do do mụ hồi đó mụ vừa mụ ờ, tầm xá rồi đó nó không có khoa học bây giờ ông ở ờ, bình dương bà ở củ chi rồi cái mối lương duyên nào mà hai người gặp nhau không nhỉ chúng tôi là cái người ờ, ở phía trước coi như tiền tiến á và tôi là bộ đội còn bà xã tôi lúc đó là ở quân giới là chỗ sản xuất vũ khí tới năm bảy mươi là tôi về phía sau tôi làm nhiệm vụ giữ tù binh bà xã tôi coi cũng ở phân xưởng sản xuất quân giới là công nhân quốc phòng á chúng tôi gặp nhau trường hợp là mùa khô năm 1970 tháng 10 lúc đó là khó khăn chiến trường là khó à, là khó khăn về lương thực cho nên tôi lên nói cắt lúa thu hoạch lúa đơn vị tôi cử tôi đi còn à, đơn vị bà xã tôi là lúc đó thì cử bà đi thì lần đầu tiên á cắt lúa dạ cắt lúa lúa trong rừng làm rẫy trong rừng ở rừng, sau rừng ở đâu không ờ, rừng già coi như miệt còn chiến khu đê đó lên nữa rồi cắt lúa sao làm lúa sao gặp nhau cắt lúa thì ờ, rẫy cơ quan làm chung á gần gần nhau mình gặp nhau vậy rồi cái cái ấn tượng khi mà mình ờ, nhìn thấy nhau nó là cái gì không bà rồi lúc đó tôi nói thẳng vậy này tôi về dân bộ đội về chiến trường về phía sau rồi cũng muốn có vợ so với mình thì cổ nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà lúc mà mình cũng chưa có vợ cho nên con hỏi đại thôi em có thương anh không thì cô nói là để từng lễ sau trả lời thôi nhanh dạ, dạ, dạ. mới vừa gặp cái hỏi anh ta thương không cứ thẳng về bộ đội mà rất nhiều cô ở đó mà tại sao chú lại để ý mình không cô? bây giờ đúng ra trên đó là ít phụ nữ làm lúa lắm à có lên thì cũng lựa người biết làm mới lên cô bữa đó cô đi bao nhiêu người phụ nữ không bốn năm đứa mà mấy cô kia không không biết làm lúa à. kia chỉ đợi làm để mang gạo về cho cơ quan thôi chỉ của mình cô biết làm lúa thôi chứ mình thấy cô tiếp cận gần chú đang cắt lúa kia ảnh bên rẫy ảnh ảnh không cắt mà ảnh chạy qua đây chạy đây cái nói giờ anh hỏi thiệt em cái này nha nếu được á thì em nói được còn được thôi chứ em đừng nói với ai họ cừ anh chết hỏi <laughs> với nói vậy em nói giờ anh thương em thiệt á cái mình không cắt nữa đứng dậy đứng dậy cái vịnh cái ngực mà cũng hơi run run cái nói thôi để suy nghĩ từng lễ rồi trả lại ủa như lúc đó biết ông này tên gì chưa ở đâu chưa Tôi biết hết nhau rồi biết tên nhau thâu tên. chưa ờ, chưa có gì hết trơn á mà người ta nói thương mình vậy cũng giật mình cô hả giật mình mình suy nghĩ không biết à, ông ông ông này ông lớn tuổi mà không biết ông nói gì ông nói thiệt không lúc là bà khoảng bao nhiêu tuổi rồi lúc là 22 22 có mối tình đầu nào chưa ừ, chưa trong tuần đó là nghĩ cái gì bà cứ nghĩ à, tối nghĩ cái nơi à, không biết làm sao đây nữa rồi cái ở gần à, cũng qua lợi cũng trò chuyện á tìm hiểu ờ, đầu tư rồi tìm hiểu hai bên gia đình rồi lúc đó làm lúa xong rồi mới trở về cơ quan ngay nấy về sau khi mà nói để tuần nữa trả lời không có nôn nao gì không lúc có tôi quyết thế nào cũng được ôi sao hay vậy vụ mình hỏi chứ nói thấy coi như cái mặt đỏ lên rồi thấy ờ, nhìn lúc đó thì nói chung mình không có sưng mà thật tới lúc đó, cái tướng bộ đội mình về cũng đẹp trai à, à. à. đoán là chắc là cô đồng ý hả đồng ý còn sao tới hỏi hỏi em đồng ý chưa hay sao không phải bây giờ nó em nói thôi ờ, được nhưng mà thôi ờ, ờ, đỡ thời gian tìm hiểu khoảng năm về năm á thì được rồi mới tiến hành đám cưới là bà trả lời luôn trả lời luôn là được luôn được. trời nhanh vậy ta bà sao mà mới có tuần suy nghĩ nhanh vậy thấy ờ, anh ờ, dân bộ đội với lại quá trình theo cách mạng thì chắc có lẽ cũng không đến đâu đổi là xạo à nhờ cái theo cách mạng đó từ lúc đó cho tới lúc mà lấy nhau thì khoảng bao nhiêu năm hả bà tôi được gặp nhau cái mùa khô năm 1970 dạ bà xã tôi nói hơi lộn cái, cái chỗ là tuổi chứ lúc đó bà mới 21 tuổi 20 21 tuổi à. dạ à, tôi mới 30 gặp nhau vậy thì như ờ, vậy là hứa nhau vậy thì mà sau mùa lúa đó thì mỗi người về đơn vị thì ra rai tôi đến tôi thăm ví dụ vài ba tháng tôi thăm thì đơn vị tôi là cách nhau chừng ờ, đơn vị là qua kia ba tiếng ba tiếng đường rừng á mà tôi lúc nó biết sao nó, nó yêu mà nó thương quá nó sao cứ một mình mày dám mà xin phép đơn vị ờ, đi đi đi thăm đi ba tiếng hồ băng rừng có những lần đi uh, vô là coi uh, ở ở chung với hầm của đơn vị bảo là coi có bà xã tôi là bị bên năm hai nó càng tôi đặt đặt coi dây xong cái đêm đó tôi hoặc tôi chạy về nhà đơn vị chứ đâu dám ở đó nhiều lần còn bị pháo nữa mà tôi đi mình lúc mà bộ đội nó dạng lắm anh đi thăm thì anh có cái súng còn mình nữ đi một mình thì đâu đâu ai cho đi nhiều khi à, đi thăm ví dụ như là vài giờ trưa thì mình còn đang làm việc nhân giọng nằm chờ cho khuya hết làm việc rồi nói chuyện sách <laughs> súng đi mình vậy đó băng rừng luôn băng rừng trong những lần mà mình băng rừng mình đi như vậy á là mình có gặp cái sự cố nào không thì đó tụi nó bị ờ, pháo đó nhưng dạ. mà không sao rồi, rồi, rồi vô ngủ chung với đơn vị bả là bị bên năm hai dập nữa dạ tức là mình lên trên đường mình đi là mình bị pháo rồi mình lật đật mình chui xuống cái hầm của đàn gái nhưng mà chui xuống hầm ngủ chung với đồng đội hay ngủ riêng với <laughs> đồng chí thì đó ai nghĩ sao cũng được có cũng như cái hầm đó hầm ngủ cái đào rồi có bự vậy rồi cái cái cây để ngang găng võng á mỗi người cái võng nằm gần gần á nằm chung với đồng đội hay nằm gần đồng chí này nằm chung đồng đội cũng có có có lần có nào nằm, nằm sát đồng chí nào, có luôn không có sao đâu mình nằm sát rồi mình có khiều khiều tay đồ không chú cái đó để chịu mình khiều không chịu thôi chứ có <laughs> rồi có khiều không có chứ có tình cảm rồi phải phải ờ, chiến đấu tới cùng chứ tranh thủ liền ờ, ha tranh thủ liền chứ dạ của thằng Trạng chết sống qua giờ bà bất thường mình tìm hiểu nhau mình thương nhau rồi cứ chịu nhau thì cứ lấy nhau trước có sao đâu Ủa nhưng mà đồng đội đông vậy rồi đâu có chỗ nói vậy thì nói cho nó có vậy rồi đó là phải cái, cái tiệm à, cái chỗ kính sơ hở chứ đâu phải muốn làm đâu làm được <laughs> bà ơi rồi lúc đó ông dụ bà đi làm sao đâu có đi đâu xa đâu về ở cái quan rồi qua cũng nói chuyện đồng hoàng chứ đâu có dám đi cái chỗ mà nói cho bà tôi chắc biết á cái bà này á thì tôi coi như là bả cái loại mà tôi kêu bà lụ đạn xét không à <laughs> tại sao tôi nói cho đó không bà là phụ trách bổ quá chế biến bà cây ngồi nổ á có hồi là coi như ờ, bị ờ, thuốc ngồi nổ là nó phật nó cháy nổ cháy quần cháy áo cháy mặt cháy mày thấy cái mền á nhưng mà giờ mình thương cái thương thôi mình kiên quyết rồi sao kêu phụ nữ bằng lụ đạn xét thì tại vì tôi nói đây nói chơi á là như là ờ, đặt trong cái ví vụ trong rừng á lựu đạn á thì ban đầu phải lựu đạn mà tăng tiến này hiện đại như ta lựu đạn coi như là tự sản xuất mà tự chế á thì có khi cái cái cái đầu nó bị xét được đầu cái đầu đạn nó bị xét hết trơn cái hội không nổ nữa chứ ở đó sợ vậy chứ bộ ừ. mà mà chơi biết cái đó cho nên tôi nó kêu bà là ăn xét cái gì đâu lần đầu tiên ông hung bà mắc cỡ không bà <laughs> nhớ hung đâu không <laughs> dễ thương quá lúc, đó, lúc rồi lúc rồi mắc cỡ rồi bà sao bà có quay mặt đi không bà hả ừ, che mặt lại vậy nè che là vậy luôn hả ờ à, ổng không rồi che mặt lại vậy <laughs> bây giờ tao nói về ờ, ba tổ chức nè ai đi ờ, cần giờ rồi không à. vô cái chỗ mà căn cứ trinh sát đó thấy cái, cái căn cứ mà có cái người mà coi đứng cưa bom giống y bả trong rừng á giống y trong cái đơn vị bả trong rừng á vậy thì ông bà yêu nhau bao nhiêu năm ở trong rừng đó cũng khoảng hai năm mấy mới làm đám tuyên bố thì dân tôi thì uh, bộ đội để về phía sau là giữ tù binh còn bả thì coi cái dân mà ở quân sự để mà sản xuất vũ khí trong lúc tìm hiểu và tổ chức hai bên báo cáo hai tổ chức hai bên đã biết hết rồi rồi tới cái năm mùa khô của năm 73 đó sắp định paris á thì hai bên mới đồng ý cho tuyên bố tuyên bố nhau cái dắt về thăm đình thăm gia đình gia đình tôi thân quyên mà căn cứ gần đó cái thăm gia đình thăm cũng ra mắt vậy cũng đâu có một cái tình yêu lãng mạn hay gì không bà Ờ, không đâu có làm đừng nó không phải như Bây hoài chí thương thì quyết tâm thương để cho thành thôi chứ mẹ kiểu như ở ừ. ngoài rồi nó chết sống rồi bà không sợ khi mà mình à, lấy ông rồi một lúc nào đó bơm đạn nó sẽ chi cắt hai người cũng sợ nhưng mà cũng chủ phải chịu thôi chết sụp mấy lần là sao ông bị nổ người ta chết bà không chết bà bà núp vào máu rồi bà không chết thôi chứ yeah. <laughs> Dạ. lần đó là ở trên quân khu phân công xuống ở dưới à, đồng bằng á thì cái anh ấy cũng tên anh đức thì nguyên tắc người ta vô vô cái đầu nổ vô lần hai hoặc bốn thôi cái anh đinh nguyên 17 trái bông bi ra anh làm từ cái chỗ ảnh làm đó thì ờ, cách mình 100 thước nhưng mà nó nhờ cái cục gò mối ờ, đây nè cái mình mình thấy anh làm mình nói không có được làm vậy là nguyên tắc anh làm như vậy là là không có được mà nói anh anh không nghe mình cũng sắp xếp ra chỗ làm vừa đặt đất xuống cái nó làm một cái đùng trời ơi ba người giả thuốc và chết Trời ơi. Mình nhờ cục cầu mối che chở Trong chiến tranh à, có thể nói sự sống và sự chết nó sát bên nhau à, Nhưng cũng nhờ tình yêu ông bà đã vượt qua những chặng đường đó Cưới nhau rồi thì bao lâu mình có con? Năm 73 em đi Paris rồi dắt về thăm nhà lên à, bà xã tôi có bầu tôi thấy bên gì à, bên đó là xã tôi lúc đó có bầu rồi là khó khăn trên vấn đề thức ăn à, là, là kinh tế vấn đề lương thực phải ăn cũ có bầu ăn cũ nữa tôi mới thấy về tôi mới xin tổ chức cho xã tôi về bên vậy tôi nó cơm cho đơn vị cơm nhẹ nhàng hơn các bà hả để cưa bơm <laughs> nguy hiểm quá hồi đó ăn cũ gì không bà xã tôi về ăn là ăn cũ nằng đó nó xa chứ củ nằng mà xa xưa mà bà già ông già không biết cái đó trong quê là ta thường lúc mà khó hồi xưa trong chống trong chống pháp á là đạo con nằng coi như đãi chín nước cũng nằng là nó giống củ gì bà củ bự vậy nè một, một củ rồi nó, ờ, nó cái dây nó bò giống y cái dây dây củ củ ngọt à. bà có thai mà bà vẫn ăn cái củ đó lúc mà có bầu là ăn phơi mì với ờ, mì, phơi mì nướng với lại củ chụp trời nó khổ quá vậy là sanh đứa con đầu tiên là trai hay gái bà trai sanh nó đó tháng một năm em tư bảy là chưa giải phóng nữa chưa giải phóng mà sao nó cũng khỏe à lúc đó vẫn còn ở trong ờ, căn cứ căn cứ lúc đó là bơm đạn đồ còn không bà còn chứ có. vẫn còn bơm đạn lúc rồi nó bắn pháo nhiều lúc bà sanh đó là bà sanh ở tại tại căn cứ luôn hả tại ờ, trong ờ, quân y ở trong kia quân y chứ không phải bệnh viện đơn giản chứ không phải như như đây dần kỹ mi lông rồi làm cái phòng xanh cái mình xanh thôi thằng đó giờ là không còn nếu nay còn thì nay là như 46 tuổi nhưng mà vì sao mất ông bệnh trong rừng về ở ngoài cái như do sốt rét tính dạ yeah. cấp tính mà trong quê lúc mới dập phóng khó khăn lắm kinh tế khó khăn lắm không có thuốc mà bệnh viện không có thuốc nữa khó khăn về tờ y tế nữa bé đầu tiên mà bị sốt rét mất thì bà lúc đó là sao bà Đói vừa đổi vừa nuôi đó đói nuôi nữa rồi mất trong căn cứ luôn à, về ngoài mới mất chanh ở trong rừng mà về ngoài nó mất là bị sốt rét bà hả nó về ngoài nó mất là mất vậy um, à, nó bị làm như bị sưng phổi á chuyên môn của y tá nó nó cũng còn kém á cái làm mệt nó tiêm thuốc gì mà vô cái chết liền mình cũng có bệnh viện của kêu bình bình dương ở nhà tương tý á thêm lên thì nó nói tim cháu ngừng đập lúc đó là bà có người con thứ hai chưa khi mà coi với bảy ba bảy tư có đầu năm thì cái thằng kế đó có bầu trong rừng mà lúc đó cũng chưa giải phóng còn mấy tháng là mới mới mới, mới giải phóng tháng 10 năm bảy bảy năm là sanh thằng đó giờ đúng là 45 tuổi đó trong lúc bơm đạn thế tình yêu ờ, giữa ranh giới sống và chết rồi sau đó là mình sanh người con đầu tiên lại mất nữa thì cái tâm trạng bà lúc đó thế nào lúc đó cũng buồn nhưng mà cũng ráng vượt qua cha mẹ hai bên không còn ổng thì còn có ông già ổng cũng đâu giúp được gì đâu nên là phải ráng ráng nuôi nuôi con rồi vừa làm việc rồi vừa nuôi con cũng ráng vượt qua chứ giờ mình buồn hoài cũng lo không lấy nào được khi mà mình mất đi một cái đứa con của mình nó mình nó kinh khủng lắm đứa con kỷ niệm trong rừng dạ sống chết coi như là cái đó là cái tình yêu của bà từ trong mưa bom đạn pháo mà sinh ra người con rồi con mất kinh tế gia đình mà lúc đó ra, về nhà đó là rất khó khăn lắm ở chung ông già cũng không được có đứa em em gái tôi là coi chị chồng á em chồng á không ở chung với ông già nữa đầu hai vợ chồng tính á là chỉ về để coi phục vụ ông già bị tôi là thằng một câu từ hồi bà, bà già tôi chết từ năm 46 mà lúc đó tôi mới có 5 tuổi à. ông già tôi ở nuôi ba đứa con tôi tôi có hai em nữa ba con mà riết tới tôi đi bộ đội thôi tôi có 19 tuổi tôi đi rồi giải phóng về tính đêm mà xã về phục viên về để lo cho ổng rốt cuộc đụng cái em chồng vậy cũng khó khăn nữa ở cuối cùng tôi xin vợ thôi cho chuyển thay luôn hai người ra riêng ra riêng rồi ông bà có mấy đứa người con tổng cộng là giờ đó thì giờ ba đứa con sanh năm lần là năm đứa trai mà mắt cái thì hai đứa đứa mắt vậy nói nãy trong rừng còn đứa mắt nữa là do do mụ hồi đó mụ vừa mụ ờ, tầm xá rồi đó nó không có khoa học bây giờ chục người phụ nữ chịu quá nhiều đau đớn đau đớn nhất là hai người con mình đã đó ra đi ra đi lúc đó bà cảm giác thế nào hả bà đầu óc không có à. cũng mai bây giờ nó thật năm nay ba đứa thì nó cũng thành thành người hết rồi thằng lớn á, nó có hai đứa con lớn giờ giờ cháu nội tôi giờ một đứa hai đứa là sáu đứa yeah. Dạ năm trai một đứa gái là cháu nội rồi hai ông bà giờ sống với ai tôi với bà bà xã tôi sống một nhà riêng chứ vậy thôi hai Đấy, người ở ờ, ở cái bên úc ở cái bên trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống thì ờ, điều gì ờ, có thể nuôi giữ cái tình yêu đó bền vững đến bây giờ hả bà thì nói chung mà cũng động viên nhau có hồi nào giận thì cũng cũng nguôi cũng tâm sự nhau để vượt qua chứ không có không đến nỗi mà giận dai ai là làm lành trước hả bà tôi nói chung vợ chồng thì ở nhau thì nhiều năm thì cũng có những chuyện này chuyện kia lộn xộn chứ không ai mà trọn vẹn được hết nhưng mình biết kiềm chế dạ. biết giữ gìn nó cho có những lần tôi nói ví dụ như lúc có có đủ ba đứa con giờ thì lúc đó tôi lực cắt được cái nhà rồi lúc mới lộn xộn là cũng tự cãi nhau gì bà bỏ bà ẩm hai đứa con mới đi ẩm hai đứa con nhỏ đi còn thằng lớn bỏ tôi chết rồi không biết gì sao đây rồi chạy tôi đón đầu đó thì tôi đón đầu trên này cái tôi gặp tôi bả tôi đang nỉ đang nỉ tôi nói tôi đi về chết rồi rồi con tôi nuôi sao tôi nâu nữa thiệt chứ thiệt chứ lý do là sợ tôi nuôi không nổi con tôi không nổi tôi không nổi mà ai ai chăn nó cho nổi bà ơi lúc đó là mình đi là mình đi cho đã nư hay là mình đi thiệt vậy bà đi đã nư chứ có thiệt có thiệt là đi luôn à lúc đó giận quá à, đi cho biết mới có xuống đò lên đò cái vừa thấy ông bọc chạy ông gặp ông nói thôi có gì về nhà nói đi rồi con khóc rồi kìa bà giận ông gì mà vừa bà phải bỏ đi như vậy không biết trong cái chuyện ờ, làm ăn hàng ngày đó về nhà để mày ốc sống á nhưng mà cũng cũng cực khổ vậy. này nói chung dạ. cũng khó khăn bà xã đi chắc để tổ chức mà kỷ điểm mình nữa biết sao ông này làm sao mà để cho vợ giận vợ ấy đâu khức đâu có hai nỗi lo ờ, lo, lo thứ nhất là một không là nuôi con được đúng rồi thứ hai tổ chức la đúng rồi <laughs> nói đùa vậy <laughs> dạ, thôi dạ nó chơi cho vui chứ thật chất dạ. là cái tình nghĩa vợ chồng đó nếu mà lúc đó mà không nghĩ là cái tôi của mình á không kìm được cái tôi của mình á dạ. không chạy theo năn nỉ biết đâu bà đi luôn tính gì ngoại chị ngoại vài bữa à tính về vài bữa thôi bữa giờ có ngoại ba ngoại ba má tôi đâu còn đâu ba má vợ đâu còn vậy có mấy đứa em chứ ông già bà già cũng chiến tranh mất hết rồi sống nhau ờ, gần 50 năm thì bà thấy ông có những tật xấu gì vậy bà bên ngoại chứ về nhà thì thấy cũng tốt với vợ con có bao giờ ông liên quan tới trăng hoa sắc đẹp gì bên ngoài không cái đó bí mật của mấy ông ai biết được <laughs> rồi tôi nói tôi có được tốt cái này nè có quan hệ với ai á tôi nói ta thương mình không thương người ta tội lắm chứ không ơi tôi nói vậy nhưng mà thực tế là có gì tôi khai bà hết rồi nhưng mà có lúc ông đi thái lan cái gì cũng khai khai gì thôi đừng có nói cái vụ á đừng có nói đó thôi nói vậy thôi biết rồi ngồi thái lan quen của gái thái lan taxi nhảy mình ờ, nhảy là rầm rầm rầm anh coi chứ muốn coi gì coi chứ gì đâu ông nói à. có coi thôi à không coi rồi hả sao ông nói ông dám sợ bệnh về kể luôn vậy đó hả ờ à, ông nói sợ bệnh ông thật thà thiệt nha vậy sao bữa nào ông dẫn bà đi thái lan cho bà biết để bà nghi ngờ nữa tôi không dẫn ông thái lan mà tôi tính dẫn bà lên về rồi là bình dương á chơi thôi à. <laughs> bữa nào bà lên về nhà ông chơi nha bây giờ ông có hay chở bà đi chơi không có đi sáng đi uống cà phê tôi dẫn bà đi qua chứ không à vậy à. à. dễ thương lãng mạn quá nha bây giờ như vậy trên tay con là đang cầm một cái lá thư con cũng chưa biết là của ông gửi cho bà hay là của bà gửi cho ông thôi thì bây giờ con sẽ mở ra và con xin phép con đọc cho khán giả nghe luôn để khán giả tận hưởng luôn cái niềm hạnh phúc của ông bà à đây là thơ gửi cho ông ngày 10 tháng 1 năm 1972 thư gửi anh thương nhớ đã mấy tháng qua em rất nhớ anh em muốn anh đến thăm em đêm nay em viết thư gửi đến thăm anh và mong anh luôn bảo vệ sức khỏe anh yêu của em riêng em vẫn khỏe và lúc nào cũng nghĩ đến anh và em luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của đảng đã giao năm nay trên đơn vị em chỉ tiêu rất lớn phải sản xuất đủ vũ khí kịp thời để cung cấp cho chiến trường hiện nay chiến trường rất ác liệt anh yêu của em em chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở trên giao Anh hẹn ngày đến thăm em nha Cuối thư Em Sung, Nguyễn Thị Sung Ông có một cái dòng chảy ký ức nào nhớ là những cái bức thư ngày xưa ông đã gửi cho bà không? Có chứ Con không biết là cảm giác của ông bà như thế nào Nhưng mà khi mà con ờ, đọc những cái dòng chữ này nè Cái trong đầu con hình dung ra một cái hoàn cảnh lúc đó nó ở hiện tại ở ngay trước mắt con luôn á đó là những cái hình ảnh ông đang ở trong chiến trường ông đang ở trong rừng rất là cực khổ còn bà ngoài đây thì bà cũng vẫn uh, tiếp tục cưa bơm <laughs> cưa, cưa đạn để mà bà chế tác vũ khí và bà uh, gửi những cái nỗi niềm thương nhớ về cho ông trong lòng mình có dâng dâng lên cảm xúc không ạ? cảm xúc có chứ trời rồi chiến trường mà viết thơ rồi không cần nói dài nói ngắn gọn dễ nghe giờ khi đọc thơ và còn mắc cỡ nữa đó ngày xưa và viết thơ cho ông á là mình mình trốn vô phòng mình viết hay là viết lúc cưa, cưa bom hả bà viết viết thôi lúc <laughs> ví dụ như đợi mấy chị ngủ hết á cái mình có có cái đèn này trong ờ, bằng dầu á à. cái mình ngồi mình mình viết viết cũng cũng cũng mấy tiếng hồ ngồi đó coi coi như văn hóa mình cũng kém ngồi ngồi viết được một thơ vậy thấy nó cũng lâu <laughs> mấy tiếng hồ mới được làm thơ rồi ừ, viết rồi rồi cái coi tới coi lui rồi xé viết có một một cái vậy lúc mà ra ngoài học á một miếng giấy ờ, trật cả cả cả năm chục cái chính tả <laughs> ông có viết thơ ngược lại cho bà không ông viết nhiều ông là viết nhiều nhất mỗi lá thư của ông viết bà đọc mấy lần buồn buồn nhớ lấy ra đọc chắc đọc nhiều lần lắm hả đọc nhiều <laughs> cô giờ đọc thư của ông ngồi khóc không bà không không có khóc mà mà buồn buồn ừ. nào nhớ quá có khi ừ, ngủ cũng không được buồn vậy à, ừ. nhớ ông vậy đó bà nhỉ nhưng cũng ráng hay quá ngày xưa họ sống bằng những cái à, dòng chữ sống bằng cái niềm tin sống bằng sự thương yêu chờ đợi thôi